thì hôm trước thì mình cũng có chia sẻ cho anh em thì mình cũng nhắc nhở anh em là để ý cái bộ đề 13 này của chúng ta đó thì uh, hôm trước thì chúng ta có cái chạm 4 chạm 4 thì chúng ta vẫn chưa ra và cặp lô khung 5775 của chúng ta thì chúng ta cũng chiến thắng được con 57 ngày đầu tiên anh em nhé quá là tuyệt vời rồi cả lô cả đề và lô khung của chúng ta thì cũng chiến thắng anh em nhé đó con đề 13 của chúng ta đây phải không ạ bộ đề 13 này lui từ ngày mùng 7 đến ngày 11 Ngày hôm nay là ngày 11 thì chúng ta rơi vào tầm 5 hôm thì chúng ta đã ăn được cái bộ đề 13 này. Quá là tuyệt vời phải không ạ? Ngày hôm nay của chúng ta về con 13 đây anh em nhé. Ăn đề 13. Hôm trước thì chúng ta con 57 đây. 57 thì cũng là ngày đầu tiên anh em nhé. Nô khung này. Đó. Thì trong buổi tối ngày hôm nay thì uh, mình tiếp tục lên chia sẻ cho anh em về một cái chạm kết hợp với cái bộ đề để chúng ta chơi. Thì anh em nào mà chưa like đăng ký kênh thì đừng tiếp một like đăng ký kênh để ủng hộ kênh anh em nhé. Ngày hôm nay thì ở trên uh, kênh của chúng ta chiến thắng được con đề và trên Zalo của chúng ta thì cũng uh, ăn được con đề 13 anh em nhé. No thì chúng ta không ăn được thôi. Cái gian đề của chúng ta có 12 số thì ngày hôm nay thì chúng ta cũng chiến thắng được con đặc biệt là con 13 này. Thì cá nhân của mình thì uh, kết 868 và 636 và con 76 cơ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 đề lô ngày thì anh em nào mà thiện chí muốn giao lưu trực tiếp cái kênh này của người anh em mình thì anh em có thể là sang bên này chúng ta tham khảo lô đề ngày và cái đường cầu đề lui anh em nhé ngày hôm nay thì ở cái kênh của người anh em mình thì cặp lô khung 1991 thì ngày hôm nay cũng ăn phải không ạ 1991 thì ngày hôm nay có, có cả cặp này và cũng ăn đề chạm một anh em nhé đó soi cầu 666 anh em để ý cái biểu tượng này cho mình thì à, mình sẽ um, ghi một cái phần bình luận anh em nhé đây là cái biểu tượng kênh đó nô đề ngày thì anh em có thể là qua kênh này cho mình mình sẽ ghi ở cái phần bình luận và chốt ở cái phần cộng đồng thì anh em có thể là qua kênh này ủng hộ người anh em mình anh em nhé số ok thì em để ý luôn đây cho mình đường cầu đà lui của ngày thứ bảy này anh em này mình sẽ lấy 4 tuần gần nhất để đi chia sẻ cho anh em này thứ bảy ngày mùng 7 tháng 1 này ở giải đặc biệt chúng ta ghép với giải 5 con 9 này và con 5 thì chúng ta ghép vào với nhau chúng ta có đài lôi tuần ngày thứ bảy này chạm 9 này bộ đài 04 040 này 090 này 545 này và 595 8 số anh em nhé mình sẽ đi test cho anh em này thứ bảy ngày mùng 7 tháng 1 này ngày đầu tiên đề về 40 thì chúng ta đã ăn được con đề 40 này trong bộ đề 04 tiếp tục khi xong chúng ta lại đợi đến thứ bảy hàng tuần thứ hai này thứ ba này đề về 91 thì chúng ta ăn chạm 9 anh em nhé ăn chạm chín thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy này thứ bảy ngày 14 tháng 1 của chúng ta đề về 40 thì chúng ta cũng ăn tiếp con đề 40 trong bộ đề 04 anh em nhé tiếp tục thì chúng ta có chạm 2 và bộ đề 23 này bộ đề 23 bộ đề 23 của chúng ta thì có 232 này 282 này 737 này và 787 để chúng ta lui tuần thứ bảy ngày 14 tháng 1 này ngày đầu tiên đề về 21 thì chúng ta đã ăn được cái chạm 2 này tiếp tục này ngày thứ hai này ngày thứ ba này ngày thứ tư đề về 82 thì chúng ta đã ăn được con đề 82 này trong bộ đề 23 và ăn chạm hai anh em nhé tiếp tục khiên xong lại đợi thứ bảy hàng tuần thứ sáu này thứ bảy ngày 28 tháng 1 chúng ta có chạm 7 và bộ đề 24 chạm 7 này bộ đề 24 bộ đề 24 của chúng ta thì có 242 này 292 này 747 này và 797 để chúng ta lui tuần thứ bảy ngày 28 tháng 1 này ngày đầu tiên đề về 79 thì chúng ta đã ăn chạm 7 và ăn thẳng con 79 này trong bộ đề 24 anh em nhé tiếp tục khi ăn xong lại đợi đến thứ bảy hàng tuần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 thì chúng ta đã ăn được con đề 98 này trong bộ đề 34 anh em nhé. Tiếp tục khiên xong lại đợi thứ bảy hàng tuần. Thứ tư này, thứ năm này, thứ sáu này. Thứ bảy ngày 11 tháng 2 này thì cái tuần này của chúng ta thì có cái chạm 8 anh em nhé. Và bộ đề của chúng ta là bộ đề 33. Chúng ta chỉ có bốn số thôi. Anh em lên vào cả cái chạm 8 này cho mình bộ đề 33 của chúng ta thì có 33 này 88 này 383 bốn số anh em nhé đó đường cầu này của chúng ta thì nó đang chạy ăn rất chi là đều nên là mình khuyên anh em là chúng ta cẩn thận thì chúng ta lên vào cả cái chạm 8 này không thì chúng ta đánh cái bộ đề 33 này cho mình chỉ có bốn số anh em nhé về cái đường cầu lô khung thì anh em cũng để ý vào đây cho mình luôn này lô khung của ngày thứ bảy phải không ạ giành nhất anh em nhé và giành nhì chúng ta lô khung 3 ngày để chơi chủ nhật này thứ hai này và thứ ba cặp 484 mình sẽ đi test cho anh em này chơi chủ nhật thứ hai thứ ba này ngày đầu tiên của chúng ta thì đã ăn được con 84 này anh em nhé ăn được con 84 84 của chúng ta về dạy 7 này tiếp tục kiên xong lại đợi thứ bảy hàng tuần thứ bảy ngày 14 tháng 1 của chúng ta thì có cặp 646 này để chúng ta chơi cho ngày chủ nhật thứ hai thứ ba này ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 64 này anh em nhé 64 của chúng ta về ở giải 3 này tiếp tục ăn xong lại đợi thứ bảy thứ sáu này Thứ bảy ngày 28 tháng 1 của chúng ta có cặp 575 này. Để chúng ta chơi chủ nhật thứ hai thứ ba. Ngày đầu tiên chúng ta không ăn được. Ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 57 anh em nhé. 57 của chúng ta về ở dãy 3 này phải không ạ? Ăn ngày thứ hai. Tiếp tục khiên xong lại đợi đến thứ bảy hàng tuần. thứ bảy ngày mùng 4 tháng 2 của chúng ta thì có cặp 474 này. Để chúng ta chơi chủ nhật thứ hai thứ ba. Ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 74 anh em nhé Ăn được 74 Thì theo cái đường cầu lô khung của mình chia sẻ này Thì đa phần nó ăn đến ngày thứ nhất và ngày thứ hai thôi Anh em nào mà trùng cầu thì chúng ta vào tiền Không trùng cầu thì thôi anh em nhé Không phải không phải đường cầu nào mà chúng ta cũng chiến thắng được đâu Nên là anh em à, kết thì chúng ta vào không kết thì thôi thì cái tuần này của chúng ta thì cũng có cặp 4774 anh em nhé 4774 anh em nào mà trùng cầu với mình thì anh em vào tiền không trùng cầu thì thôi đây là cái đường cầu lô khung cho cái tuần này anh em nhé đó 4774 nuôi chủ nhật thứ hai thứ ba khá là đẹp anh em ạ Thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta về cái đường cầu đài lui tuần của ngày thứ bảy và lô khung 3 ngày anh em nhé. Về phần đề chạm 8 của chúng ta và bộ đề 33 của chúng ta chỉ có 4 số thôi. Thì mình khuyên anh em là lên vào đủ cái chạm 8 này cho mình cho nó chắc chắn anh em nhé. Về đường cầu lô khung của chúng ta thì có cặp 47 và 74 để chúng ta chơi chủ nhật thứ hai thứ ba. Trùng cầu thì chúng ta vào tiền, không trùng cầu thì thôi. và đâu anh em nào mà có nhu cầu muốn giao lưu trực tiếp với kênh thì anh em kết bạn với số Zalo trên màn hình đây thì mình sẽ thu phí trước cả 500k mãi mãi. Trên Zalo thì anh em cũng biết rồi. Thì uh, mọi người vào giao lưu trực tiếp với kênh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 và đâu anh em nào mà ăn được con đề 13 trong cái bộ đề 13 ngày hôm nay của chúng ta thì để lại cho kênh một cái bình luận và một lượt like để ủng hộ kênh để kênh chia sẻ được những cái đường cầu chuẩn hơn để cho mọi người nuôi uy tín hơn phải không ạ? Thiện chí thì anh em à, bấm vào đăng ký kênh để kênh à, phát triển hơn nữa và giúp đỡ được mọi người nhiều hơn anh em nhé. Thì mình cũng mong muốn tất cả những con số này của mình chia sẻ cho anh em thì nó sẽ tưng bừng và rực rỡ